cô, các bậc phụ huynh và toàn thể các bạn học sinh. Con tên là Linh Đan và sau đây bọn con xin hát bài Tết sẻ chia Tết yêu thương. Bánh trưng xanh, hoa đào thắm, quà mừng Tết với bài ca vui mang đồng âm trái tim bao người Tết sẻ chia Tết yêu thương chung dòng máu Việt Nam nhân hậu cùng chung tay Tết sẻ chia vui Tết yêu thương bàn làng vui vui Tết yêu thương bánh trưng xanh hoa đào thắm quà mừng Tết với bài ca vui mang nồng ấm trái tim bao người Tết sẻ chia máu Việt Nam nhân hậu Cùng chung tay Tết sẻ chia Vui Tết yêu thương Bàn là vui Vui Tết yêu thương Bàn là vui Vui Tết yêu thương Năm anh em không cần chiến xe tăng Như bao anh em ta cùng một mẹ Như bao lòng là muôn người như một à ha vào nhóm yêu thương anh trưởng em sau đã yêu thương không phải lo toan tính nhưng khi hắn ta ở cùng một nhịp đồng bào ta đang vất vả gieo neo bao em thơ đói xanh miền quê đã chung tay ai là cùng một hương Trướng đôi nghèo lòng nào tiếc để sao cường à ha Anh em ta đi đâu ngại nói xa ấy khi lên xe không còn quê hay phố Trong anh bắn niềm thương yêu rộng mở trăm quả tim chung nhịp đậm yêu thương Nhưng con đường đến đỏ xa xôi kia bàn ngàn nhưng bà làng hy vọng một cánh en hoa trăm ngàn ngọn sông một niềm tin sân đá giúp người nghèo à ha rồi, xin cảm ơn các bé với một bài hát đầy ý nghĩa và xúc động xin một tràng pháo tay thật lớn nữa để phục vụ cho tiết mục của các bé ạ và tiếp nối